Nhận định bảng A AFF e Cup 2022 Thái Lan và phần còn lại Đường kim vô địch Thái Lan được nhận định là sẽ cầm chắc một suất ở bảng A và bán kết AFF e Cup 2022 Vé còn lại được dự đoán sẽ là cuộc đua tay đôi giữa Indonesia và Philippines Tương quan sức mạnh bảng A Với việc vượt qua Timor-Leste ở vòng loại để giành vé vào vòng bảng là một bất ngờ đối với Brunei Tuy nhiên thì sứ mệnh của đội bóng này có lẽ cũng sẽ dừng chân ở đây bởi vì có đến 99,99% ,99 nguy cơ họ sẽ bị loại với kết quả là toàn thua trong các trận sắp tới. Campuchia mạnh hơn Brunei nhưng cũng được dự đoán là không có cửa để giành quyền vào vòng đấu knockout. Chất lượng đội hình thấp là lý do quan trọng nhất. Mới đây thì đội bóng xứ Chùa Tháp đã đại bại trước Malaysia với tỷ số 0-4. Trong lịch sử 8 lần góp mặt, Campuchia cũng chưa một lần vượt qua đường vòng đấu bảng. Không chủ quan và xem thường nhưng dựa trên năng lực thực tế tại bảng A. Campuchia và cả Brunei chỉ bị nhận diện là những đội bóng lót đường nên có nằm mơ cũng khó thấy hai đội bóng này gây nên động đất. Cuộc đua hai suất vé bán kết của bảng A được nhận diện chủ yếu là diễn ra giữa Thái Lan, Indonesia và Philippines. Với tư cách là nhà đương kim vô địch, Thái Lan được đánh giá cao nhất. Một chút khó khăn cho huấn luyện viên Mano Polking khi tiền vệ xuất sắc nhất là Chanathip không thể góp mặt do câu lạc bộ không chấp nhận nhả vì AFF Cup 2022 không nằm trong ngày FIFA Day. Lịch sử cho thấy rằng là Thái Lan đã vô địch 3 lần gần nhất khi cả 3 lần đều có Chanathip. Trong lúc đó, đội bóng xứ Chùa Vàng đã phải dừng bước ở bán kết AFF Cup 2018 khi không có sự phục vụ của tiền vệ xuất sắc này. Một khi Thái Lan thi đấu với thái độ chỉn chu, chiếc vé vào bán kết cũng không phải là quá tầm đối với họ. Nhà đương kim vô địch vẫn là một tập thể đầy sức mạnh, chất lượng cầu thủ có chuyên môn cao. Với 6 lần Indonesia đã vào chung kết nhưng đều thất bại ở cả 6 trận, cho nên huấn luyện viên Shin Tae-yong quyết định thay đổi vận mệnh tại AFF Cup 2022. Để hiện thực hóa mục tiêu lần đầu lên ngôi, Indonesia phải vào bán kết. Đội bóng xứ vạn đảo có quá trình chuẩn bị chu đáo trong thời gian vừa qua. Nhưng để vượt qua được vòng đấu bảng, Indonesia phải kiếm được ít nhất là một điểm trong cuộc tiếp đón trước Thái Lan ở sân nhà. Còn nếu trắng tay trước Thái Lan, nguy cơ Indonesia phải sớm dừng bước là rất lớn. Nói thế là bởi vì theo lịch, đội bóng này sẽ phải làm khách trên sân của Philippines So với những lứa cầu thủ trước thì nhân sự của Philippines có vẻ như là không sánh bằng. Sự chuẩn bị của đội bóng này cũng khá cập dập khi họ chỉ chính thức bổ nhiệm ông Joseph Ferry làm huấn luyện viên trưởng cách đây hơn một tuần. Dù vậy thì Philippines vẫn sở hữu những cầu thủ có dòng máu châu Âu và ở một trường mực nào đó trình độ năng lực của họ là khá tốt cho nên sẽ dễ dàng bắt kịp nếu có thời gian để hòa nhập. Thuận lợi cho Philippines là chỉ phải đối đầu với hai đối thủ yếu là Campuchia và Brunei trong hai lượt đầu tiên. Đây sẽ là cơ hội để huấn luyện viên Joseph Ferry làm kép đội hình trước khi bước vào giai đoạn quyết định. Có thể nói rằng trận đón tiếp Indonesia ở sân nhà sẽ mang tính chất quyết định không chỉ đối với đội khách mà còn cả chủ nhà nữa. Với ưu thế trên sân nhà, Philippines có cửa để giành một kết quả khả quan, qua đó tranh một suất vào bán kết. Danh sách rút gọn tuyển Việt Nam dự AFF Cup, Hà Đức Trinh cùng ba cầu thủ bị loại huấn luyện viên Park Hang-seo đã quyết định gạch tên 4 cầu thủ, trong đó có gương mặt quen thuộc đó là Hà Đức Trinh khỏi tuyển Việt Nam trước thềm AFF Cup 2022. Trận đấu với Philippines là cuộc thử lửa cuối cùng của tuyển Việt Nam trong hành trình AFF Cup 2022. Theo kế hoạch, thầy trò ông Park sẽ lên đường sang Lào vào ngày 17 tháng 12 tới để chuẩn bị gặp đội chủ nhà vào ngày 21 tháng 12 trong lượt trận đầu tiên của vòng bảng AFF Cup 2022. Để tinh giảm lực lượng cho chuyến đi này, vào chiều ngày 15 tháng 12, huấn luyện viên Park Hang-seo đã quyết định rút gọn danh sách từ 29 cầu thủ xuống còn 25 cầu thủ. Theo đó, 4 cầu thủ đã bị loại gồm thủ môn Nguyễn Văn Hoàng, tiền vệ Phạm Đình Huy và Nguyễn Thanh Nhân cùng với tiền đạo Hà Đức Trinh. Không có bất ngờ trước quyết định chia tay 4 cầu thủ này. Ở vị trí thủ môn thì Văn Lâm và Nguyên Mạnh đã thể hiện được trình độ, bản lĩnh cũng như là kinh nghiệm vượt trội hơn hẳn so với Văn Hoàng. Trong khi đó, Văn Toản là gương mặt quen thuộc với các đội tuyển quốc gia những năm gần đây nên không khó để quyết định giữ thủ thành này để chia tay Nguyễn Văn Hoàng của ông Park. Nguyễn Thanh Nhân đều đã chứng tỏ được năng lực trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên thì tuyến giữa của tuyển Việt Nam hiện có khá nhiều gương mặt vượt trội hơn về mọi mặt so với cầu thủ triển vọng, cho nên Thanh Nhân không có chỗ đứng cũng là điều dễ hiểu. Tương tự đó là trường hợp của Phạm Đình Di khi chưa có nhiều kinh nghiệm cũng như bản lĩnh thi đấu, dù vừa trải qua một mùa giải ấn tượng trong màu áo của SHB Đà Nẵng. Đức Trinh có màn xuyên suốt hầu như trong các đợt tập trung vừa qua. Dù vậy, nhiều chân sút như là Tiến Linh, Tuấn Hải hay là Văn Toàn vẫn đang có phong độ cao hơn hẳn so với cầu thủ của Bình Định. Cho nên quyết định loại một cầu thủ không có bàn thắng nào tại V-League 2022 cũng là quyết định hợp lý của ông Park. Được biết, trước khi thi đấu với Lào thì tuyển Việt Nam sẽ gạch tên hai cầu thủ khác. Theo điều lệ thì mỗi đội chỉ được đăng ký tối đa là 23 cầu thủ cho mỗi trận đấu. Quang Hải đã có mặt tại Hà Nội để tập trung cùng tuyển Việt Nam hướng đến AFF Cup 2022. Tiền đạo Nguyễn Quang Hải đã có mặt tại Hà Nội để tập trung cùng tuyển Việt Nam trước khi tham dự AFF Cup. Sáng nay ngày 15 tháng 12, Nguyễn Quang Hải đã đáp chuyến bay từ Pháp trở về Hà Nội. Đón chân cầu thủ này ở sân bay có người nhà cũng như là giới truyền thông. Sau khi cân nhắc, câu lạc bộ Pau FC của Pháp đã quyết định chấp thuận lời đề nghị nhà Quang Hải về thi đấu cho tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022. Quyền quyết định việc cho phép hay không cho phép Quang Hải trở về thi đấu cho tuyển Việt Nam nằm phụ thuộc vào đội bóng của Pháp. Bởi vì AFF Cup 2022 diễn ra trong thời điểm không phải là ngày FIFA, cho nên các câu lạc bộ có quyền từ chối nhà quân. Mới trở về từ Pháp cho nên Quang Hải sẽ được nghỉ ngơi trong ngày hôm nay. Đây cũng là thời điểm tuyển Việt Nam không tập luyện do vừa thi đấu giao hữu với Philippines vào tối ngày 14 tháng 12. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ trở lại tập luyện vào ngày 16 tháng 12. Như vậy là Quang Hải sẽ có một buổi tập duy nhất cùng với các đồng đội trước khi di chuyển sang Lào vào ngày 17 tháng 12. Đến thời điểm này thì tuyển Việt Nam đã có đủ quân số để tập trung tập luyện chuẩn bị cho AFF e Cup. Trước thông tin Công Phượng được bổ sung, huấn luyện viên Park Hang-seo đã phủ nhận điều đó. Ở lượt trận đầu tiên của vòng bảng, tuyển Việt Nam sẽ có chuyến làm khách trên sân của Lào vào ngày 21 tháng 12. Quang Hải được kỳ vọng sẽ là gương mặt quan trọng cho tham vọng lần thứ 3 vô địch AFF Cup của tuyển Việt Nam. AFF Cup 2022 cũng là một giải đấu cuối cùng của ông Park Hang-seo trên cương vị huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam sau 5 năm gắn bó. Nỗi lo tấn công của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022 Huấn luyện viên Park Hang-seo thừa nhận tuyển Việt Nam đã gặp khó khăn trước việc Philippines phòng ngự số đông. Đó cũng là nỗi lo của nhà cầm quân Hàn Quốc khi AFF Cup 2022 đã gần kề đội tuyển Việt Nam đã phải chờ đến phút bù giờ của hiệp 2 để có được bàn thắng do công của Nguyễn Văn Quyết trong trận giao hữu ở sân hàng đẫy với Philippines vào tối ngày 14 tháng 12. Đáng nói hơn, tình huống đó lại xuất phát từ một pha dứt điểm đưa bóng trúng chân cầu thủ Philippines trước khi bóng đổi hướng đi vào lưới. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã thừa nhận một nỗi lo. Có một vài vấn đề là khi họ phòng ngự số đông, tuyển Việt Nam tỏ ra loay hoay và đó là điều mà chúng tôi cần chuẩn bị kỹ hơn thời gian sắp tới. Ông nhấn mạnh, làm sao có đội bóng nào hoàn hảo được. Chúng tôi có nhiều điểm mạnh và cũng có những điểm yếu. Tất nhiên, chúng tôi sẽ còn phải làm việc nhiều để cải thiện những điều mà chúng ta làm chưa tốt. Còn nhớ, tại AFF Cup 2020, tuyển Việt Nam cũng gặp vấn đề tương tự. Việt Nam là đội kiểm soát bóng hàng đầu giải đấu, nhưng khâu chuyển hóa cơ hội thành bàn của Việt Nam ở giải đấu đó lại không tốt. Trận hòa 0-0 trước một Indonesia chơi phòng ngự số đông là ví dụ điển hình. Điều đó